và các bạn mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các video của GSETV và quý vị và các bạn thân mến tối thứ bảy tuần này chúng tôi xin giới thiệu tiếp tục tác phẩm mảnh đất lắm người nhiều ma của nhà văn Nguyễn Khắc Trường và ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu chương 12 của tác phẩm này xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón nghe vào buổi đọc truyện 23 giờ ngày hôm nay họp tri bộ vào khoảng 8 giờ tối thì bí thư Xuân Tươi tức là dân làng vẫn gọi đồng chí Tươi đi bằng cả tên bố tên con bố như vậy để khỏi nhầm phải đến 7 giờ đi mượn chìa khóa của cô giáo Anh ở tận cuối xóm rồi tìm dây treo lên kê lại bàn ghế và tất cả những việc ấy bí thư đã phải làm tuốt ráo trước đây vẫn có nếp ai làm bí thư thì họp tri bộ luôn ở nhà ấy thì gia đình đã chuẩn bị sẵn nước chè điếu đóm cứ như là nhà có đám nhưng mà thấy lợi bất cập hại là nhiều việc đảng viên chưa tỏ mà quần chúng đã tướng nhiều điều mới chỉ bàn riêng trong họp tri bộ thì ngay hôm sau đâu làng cuối xóm đầu làng cuối xóm thì đã nói ầm ầm bởi chính vợ con bí thư đã đi phố biến nghị quyết của đảng một cách đầy sốt sắng và kiên hãnh thế mới là rời lại một điểm thế phải rời lại địa điểm cho dù mà vậy có hạn chế tính quần chúng tính thân mật nhưng được cái đảng ra đảng vào dân ra dân đảng thì có nhiều việc thì phải biết trọng vi phạm vi hẹp thì còn dân thì bao giờ cũng thích chia vui cho cả làng cả chờ cợ nếu thấy ít chưa đủ vui thì họ suýt ra cho nhiều xóm trò bé xé ra to đây là lớp mẫu giáo nơi trung tâm nhất của cả ba xóm đây chính là nhà giữ trẻ từ những năm còn chiến tranh. Nơi cô vợ lạc trước kia là Trung tá Chỉnh đã làm việc ở đây gây ra một vụ căng đan khiến nghiêng ngả cả làng dính chùa. Phó chủ nhiệm và đội trưởng sân sản xuất lúc ấy đã bị lạc bắn tỉa và diệt gọn ở chính căn nhà này. Bí thư Xuân Tươi chuẩn bị xăng sang nhà bên kia vừa hút thuốc lào thì nghe chừng mọi người đã đến đầy đủ anh vừa mới quay về Xuân Tươi là một cán bộ ở văn phòng văn hóa huyện chỉ nhỉnh hơn thủ vài tuổi nhưng đã hưu non từ vài năm kia vì nghe đâu năng lực thì cũng không được dồi dào lắm cả văn lẫn hóa thì cũng chỉ tạm dừng bẩn người nhưng được cái lúc nào thì cũng hồ hởi lạc quan cứ vui như Tết Xuân Tươi được nổi tiếng ở đại hội tri bộ năm ngoái hôm ấy là người ta tranh luận khá là căng thẳng về vấn đề đoàn kết trong tri bộ chưa tốt có hiện tượng mâu thuẫn cá nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, dòng họ. Giữa lúc không ai thắng ai, chủ tọa không thể kết luận được, thì lúc Xuân Tươi lúc ấy chỉ là một đảng viên thường. Mới mang giấy sinh hoạt đảng về được cái vài tháng thì giơ tay xin nói. Anh lên bục đàng hoàng, Xuân Tươi bắt đầu mở máy và bắt đầu lầu bào tư duy như thế ừ, mới là thế nào. Xu thế thời hiện đại nay là từ đôi câu sang đối thoại ra sao chiến tranh giữa các vì sao là thế nào rồi chương trình SDI của Mỹ rồi đề nghị hủy bỏ vũ khí tầm trung của Liên Xô rồi giải trừ quân bị hòa bình là máy nhà chung của nhân loại những câu chuyện ngoài lề của cuộc gặp gỡ cấp cao xô Mỹ và anh ngồi trầu rìa nghe hóng được xuân tươi tung ra như mưa rào mọi người thì đang căng thẳng vì chuyện quá cụ thể giờ được nghe chuyện thời trời cao đất dày thấy sướng lỗ tai nên ai nghe thì cũng há mồm ra nghe thì khi kết thúc bài nói quan trọng thì Xuân Tê đã giơ tay quá đầu như một chính khách và anh kêu gọi thống thiết các đồng chí chúng ta nhìn trong ra rộng bằng đôi mắt đại bàng chứ đừng nhìn thế giới thì bằng đôi mắt gà ri tiếng vỗ tay rầm rầm một tiếng hô lớn xuân tươi muôn năm Đến khi đề cử cấp ủy mới thì Xuân Tươi mới được người giới thiệu và anh đã trúng phiếu cao nhất. Một bí thư không có trong dự kiến. Thực ra Xuân Tươi trúng cử không phải là do bài phát biểu tịt mù cung thanh kia mà cái chính là Xuân Tươi đang ờ, phải người gốc ở đấy. Cả vợ anh thì cũng không dính dáng với dòng họ nào trong làng. Hắn là dân ngự cư và cũng chỉ là ba anh em hoa chích chòe, không lợi không hại nhưng thà thế còn hơn là để rơi vào những tay người đối chọi mình rồi sẽ kéo hắn dần dần Xuân Tươi không hề biết được những thủ lĩnh của những dòng họ lớn của ba xóm đã dặn dò đàn anh em của mình như vậy nhưng mà cho đến nay Xuân Tươi vẫn chưa bị người của bên nào lôi kéo vì ham vui nên có thể la cà say sưa với bất cứ ai làm như mình có thể ban quyền phát lộc cho người khác nhưng rồi Tươi không làm gì cả mà sự thực là anh có làm được gì thế đến Thảo Nghi Quyết thì điều hành những cuộc họp thì có nhiều vấn đề phức tạp là xuân tươi như gà mắc tóc rồi. Anh quen với việc kẻ pano ạ dán áp phích và dán cờ trang kết hoa cho các hội nghị hơn là ngồi chủ tọa hội nghị. Và những người định lôi kéo Xuân Tươi đã khiến anh chỉ là người tào lao. Tất cả mọi tình anh Tươi đã phát tiết luôn cửa miệng trong những lúc chuyện gẫu rồi. Người đã ra đồn chính sự nghiệp chính trị của Xuân Tươi cũng đã chỉ được hóa kết này là cùng. Thôi tan vào đi các vị. Xuân Tươi vỗ tay bùng bổ và anh ta mặc chiếc áo trắng đã ngã màu cháo lòng nhưng lại rát trong màu quần cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ nhưng mắt và miệng lại to, cứ tiếng cứ vang vang. Hôm nay nhiều vấn đề lắm. Ông thủ đi họp có gì vui mới không? Rút kinh nghiệm thực nghị quyết 04 à? Ông Luân hay là ông chủ trì? ngày mình ở phòng văn hóa thì ông hãy bên tổ chức thế còn cắn sự òn àng như nhau thế mà nhoáy tay ấy mà vẫn nhanh như thế đòn điếu thuốc từ tay thủ rồi Xuân Tươi vừa nói như với thủ lại vừa nói với mọi người hôm nay họp bàn ngoài mấy nội dung đảng ủy phổ biến hôm trước lại còn có thêm một việc mới đây ủy ban và ban quản trị Hợp tác xã có nhận được đơn của ba đội sản xuất ở dính chùa xin được đặt chiêm xong cho họ được tách ra khỏi hợp tác xã lớn để họ xây dựng hợp tác xã nhỏ như hồi chưa sắp nhập. Tất nhiên, tri bộ không giải quyết được tách hay không. Nhưng đồng chí Xỉu đề nghị tôi là họp tri bộ để chúng ta cần tìm xem nguyên nhân từ đâu. Có ai trò đảng viên ta không? Rách việc thế đấy các ông ạ. À thì các bố trên huyện cứ hay kêu cán bộ dưới cơ sở không đi đâu đi đâu sát để tìm hiểu nguyện vọng của các bà bà con thế còn muốn anh em đi vào sâu đến đâu tiếng cười hí hả đấy là cách làm việc của ông bí thư xuân tươi đấy cứ chuyện nọ sọ chuyện kia thì đăng tư nhằng nhằng sang công đăng chuyện ngoài lề thì bắt đầu quay sang vào nghị quyết giờ thật giờ đùa chất chất nhà nhà thủ đã góp ý mấy lần nhưng Xuân Tươi vẫn còn như con hổ chỉ một cái quệt vào tay là quên sạch Lào ta bắt đầu Xuân Tươi đứng lên chiếc bàn kê trên cùng ở phía dưới xếp thành hai hàng ghế là lớp vỡ nòng thấp lè tè gần hai chục đảng viên đang đứng ngồi lố nhố chỉ có hai phụ nữ tuổi đã trung niên có áo cánh quân thâm rụt rè như đen cỗ các đồng chí bầu cho chủ tọa và thư ký Xuân Tươi nói tiếp một người tận dưới cùng nói to vẫn như vậy bận thôi đúng đấy đồng ý xuân Tươi ngồi xuống ghế vui vẻ bỏ qua phần biểu quyết gọi ngay người thân quen đã được hội nghị bầu làm thư ký vì văn hay chữ tốt thế thì xin mời đồng chí Tùng lên làm nhiệm vụ còn à, chủ tọa chính là anh mọi bận vẫn thế Tùng ngồi xeo xẻo phía bên kia giáp bờ tường thì đang đốt thuốc mù tịt Vất vâng, bộ quần áo lính gọn gàng sạch sẽ, đầu tóc ngay ngắn. Với tuổi 28, Tùng là đảng viên trẻ nhất ở chi bộ này. Đã nhận được quân đội rèn luyện lại có văn hóa mà nhiều người nói chính Tùng là bí thư ở chi bộ này mới đúng. Tùng dự thuốc, lặng lặng bước yên. Sao không hiểu hôm nay là anh chàng muốn hoạt bát tươi bưởi, hôm nay lại hiểu xìu thế kia. Ông Phúc ngồi mãi dưới cùng ờ, trong góc tờ mở thì vẫn đang rì rầm nói với người bên cạnh ấy, ông mới đến thì ông đã họp nhìn quanh không thấy ông thủ buồn chồn miến lo bây giờ là anh em là màn kịch sắp được bắt đầu nhưng có vẻ như mình dự đoán không chỉ cần họp xong là ông ấy lại có đi đâu việc ở đó thế thì hỏng hết mấy hôm nay thì bà son đã chuẩn bị cho cuộc gặp này thế nào sao lúc nào mình dặn xong mặt bà ấy cứ lại thẳng thốt đến thế còn đằng cao nữa vừa mới nghe mình nói thì mặt đã sáng lên như là sắp được đóng phim giản phán phản gián rồi lại cái thằng lốp bốp châu chọc ờ, luộc cả con thế này thì làm sao ra ăn thôi riêng vấn đề tách hợp tác ta sẽ bắt vào sau xuân tươi đứng dậy xua xua như như rung chuông và cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của thủ các đồng chí cứ tiếp tục phát biểu về việc thu hoạch sản xuất trước mắt đã đang có dư luận là những người cộng khê động nhiều vẫn tiếp tục ì ra không chịu nộp sản trong chiêm này và nghe nói có đảng viên là anh em họ hàng của đảng viên thì cũng nghĩ như vậy nếu đúng như thế thì ta vẫn còn vận động được ai dưng mà ta là phải xem lại sao mà mọi người không muốn nộp sản một trong hai người phụ nữ kia đang phát biểu thì bị Xuân Tươi cắt ngang nhưng chị vẫn đứng dậy chứ không chịu ngồi tôi vừa dứt lại chị lại tiếp ngay thì ra hai bà này chẳng bẽn lẽn chút nào thế chẳng chịu bể cánh đàn ông áp đảo thế nhất động cản và bắt cơm manh áo của họ thì coi chừng chị tiếp vẫn uh, cái giọng trao chát ai chả biết làm ruộng phải đóng thuế nhưng mà tại sao quần quật mà chúng tôi không đủ mắt mũi đút miệng nhà nông cái gì cũng phải trông vào hạt thóc nào ma chay cưới xin nào là cha rẻ mẹ héo nào là sách bút cho con đóng tiền học cho con mỗi năm một cao thì tất cả đều trông vào hạt thóc gạo không đủ ăn nhưng mà vẫn phải đủ hát bụng cho chặt vào để bán thóc thì mới có tiền mà đóng mà nộp vậy mà thế là niên vụ chiêm này chúng tôi không thể đóng nộp thể sản hết số khê đọc lại thế nộp hết thì chúng tôi sống bằng gì xa cứ bắt người tham ô nộp trước đi đã người tham ô tiền của đội 202 tức là tiền vét cháo vào các giống rồi mang đi thóc lý bán tranh lệch đã nộp chưa rồi đến cái gạo nếp để ủng hộ bộ đội ở biên giới ở Trường Sa cũng bị tham ô thế thì chúng tôi còn biết tin này ngay cả cái nhà người ta đang ngồi họp đấy nếu cứ năm ngoái mà bọn tôi không đấu tranh thì cũng đã bị dỡ đi rồi hỏi giá mà cái dỡ hai cái nhà kho thì ba cái nhà chăn nuôi từ ngày hợp tác giếng chùa làm bây giờ đã ở đâu của đau còn sót chúng tôi làm chúng tôi phải thế tiền có còn hay để chúng tôi chui vào chai nhảy lên cả đĩa rồi gớm bà cứ làm tiền cũng biết như nhảy ếch không bằng ấy. ếch nhảy thì cũng chẳng bằng người mày người nhảy bà cứ nói thất bụng cho à. thế nhưng mà tôi thấy là mấy bà ở đội xóm ba xóm chùa thì cũng năm ngoái vẫn nghỉ đẻ mà bây giờ đã lùm lùm đội kênh cá ảo lên rồi tiếng rẻ sen thế nào ngay nào rồi cười khủng khủng phá tan không khí căng thẳng thôi chất tự xuân tê vỗ tay buông bốp tôi đề nghị chúng ta đi vào nội dung chính thấy rõ là xuân tươi đang đúng túng việc đòi tách hợp tác là việc lớn không thể bàn ghép vào một cuộc họp này thế thì đã được biết là có chuyện đơn xin tách hợp tác từ nửa tháng trước và những người đã làm đơn xin tách hợp tác còn tố cáo một loạt những việc bê bối của ban quản trị và các đội trưởng sản xuất hiện nay mà phần đông là những người trong số này đều là có dính dáng đến nhà họ Trịnh Bá Thủ đã nói đến xỉu ở đây là việc khi là việc hệ trọng là phải xem xét đã chưa nên bàn rộng vội vậy tại sao xỉu dê nghị Xuân Tươi phải đưa ra một cái bàn cuộc họp này có vẻ là xỉu đang muốn dung cả một bụi cây thủ giơ tay rồi đứng dậy nói giọng rất nhã nhặn việc xin tách khỏi hợp tác xã lớn để trở việc hợp tác xã nhỏ như trước là một vấn đề lớn nên chúng tôi đã có bàn là phải xem xét kỹ rồi chi bộ sẽ bàn riêng trong một cuộc họp khác cứ bàn chung với nhiều việc như hôm nay sẽ không đạt được kết quả ông phúc không giơ tay vậy mà đứng bật dậy lời lẽ như khúc chiết Vậy tôi đề nghị là ngay tuần tới ta sẽ phải họp để xem xét yêu cầu của bà con có hợp lý không? Đồng thời đây cũng là một việc xem xét chính đảng viên cán bộ đã hoàn thành trước tốt nhiệm vụ chưa? Tại sao không được bà con tin lên trước? Đây là cơ sở giúp cho chúng ta tiến hành theo nghị quyết 04. Bà con người ta đề nghị có văn bản giấy tờ thì chúng ta phải xem xét cho việc nghiêm chỉnh. Tránh tình trạng để dây dưa, việc nhà không có mùa, có vụ mất một vụ làm ăn ở người dư tật chứ có chức có quyền thì vẫn không sao nhưng mà với người gật dấu ấy thì có vá là lỡ là cụ là một vụ là cả treo niêu đến mấy vụ sau thì bây giờ trên đã cho phép rồi ở đâu cán bộ yếu kém không lãnh đạo nổi được cả hợp tác xã lớn thì nên xé nhỏ ra cho vừa sức mình cho nên là bà con người ta đòi chia lại hợp tác xã là có lý do chính đáng của họ vì mấy hôm nay đã có tiếng xì sầm chê bai những người làm đơn xin tách hợp tác là thiếu ý thức chính trị, thiếu tinh thần chủ nghĩa xã hội. Vậy nói chính là không nắm được chính sách, lại muốn quay lại cái thời kỳ đánh chống ghi tên người để siêng cho làm kẻ lười lường. Có những tiếng cười nho nhỏ đó đây. Thùi thấy ra mặt mình đã sầm lên, thì anh là người biết kìm nén, biết lùi một bước để tiến hai bước nên thủ vẫn ngồi thản nhiên. Anh lại nghĩ đến xỉu. Thế là việc châm ngòi của xỉu đã thành công rồi. Biết đâu hôm qua xỉu đã đến gặp ông Phúc. Thấy Cao nhấp nhổm có vẻ nóng tiết. Thủ có vẻ đưa mắt cho Cao ra, thấy qua cho qua. Hắn nói lốp bốp thì hỏng việc rồi. Rồi Quang phụ quỹ trách nhiệm tiết kiệm em ruột của Quỳnh rồi người cứ ru rú đằng kia rồi em anh Thêm Thánh thì chú cháu đệ Đạo rồi Hoạt Đích ông Na ông Bùi bố con ông Vi Vu anh em sinh đôi hảo hán đấy là những người họ hàng xa gần được liệt vào những hàng ngũ thân tín của người thủ ngồi ngồi im nên phát súng hai quả của ông Phúc như đã nổ vào chỗ không người dù vậy thì ông Phúc và những người ủng hộ ông thì không dáng hỉ hả lắm hai người anh em rể ông Phúc và chồng bà Lộc, bà Tài hai khẩu đại pháo trên nghị trường của chi họ Vũ Đình cứ ngồi rít thuốc tràn cung mây như muốn nói đây vẫn chưa cần sức nướng tướng cuộc họp suông sẻ cho đến phút chót Xuân Sươi tuyên bố cuộc họp kết thúc với vẻ mặt thật hớn hở vì theo Tươi là một cuộc họp đã thành công tốt đẹp đúng với tinh thần dân chủ, đổi mới mà tinh thần chiến đấu đã nói thẳng Nói thật thì mỗi đảng viên rất cao. Mọi người để túa ra về. Thấy ông Phúc ngồi đứng thức theo một mình lối rẽ, thủ quay lại tìm cao. Nhưng anh chàng thích đóng phim giản phán, phản gián lại còn nhanh hơn thủ, đã biến trước rồi. Thủ nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm. Ông Phúc bước vào những bước thon thả thì ông thì đang rất hài lòng với mình dân giếng chùa lại còn đang thầm thì là dòng họ Vũ đỉnh lâu nay chỉ ở mức lập lờ không chìm nhưng cũng chưa biết nổi lên được thì phe này xem chừng cờ người sắp đến tay thì trước đây chỉ có mình ông Phúc và hai người bên ngoại là đảng viên lên cả thế lực còn yếu bây giờ còn là lúc đến bốn đảng viên về làm mà người nào cũng sành sỏi cả tùm lại được vào đảng ủy xã dù hai cậu cháu mới còn trục chặt nhưng chẳng bao giờ anh em lại bỏ nhau một dòng máu đào hơn ao nước lã bên trịnh nhà trịnh bá định lấy âm dương để êm ả sạch sẽ nhưng không bao giờ gậy ông lại đập lưng ông rồi bây giờ thì họ vũ đình không cầm gì hết tất cả đã có luật pháp vố này cỏ nòi trịnh bá cứ tai tiếng để để đời còn ông phúc thì hàng đẳng một tiếng rất xanh tương tự như sự hiện diện của tình trong cõi đời rồi dừng lại bên chuỗi túi cung tay để gió bật lửa châu diếm hero của anh em hảo hán lại còn được mời thuộc suốt thuốc ông phúc ống ưa thuốc lào kia nên bây giờ chẳng nên cậu nệ còn ông thì đang thảnh thơi quá thuốc gì chẳng ngon ông vức vừa lòe lửa thì bỗng một tiếng gọi sẽ rất ngay bên cạnh trong bụi cây ốc phúc gần như giật nảy người ông phúc lùi một lại một bước với dáng điệu tự vệ khiến người gọi cũng lên vì ông sợ ông bỏ chạy ông phúc tôi đây tôi đây mà chứ dứt lời đã lời hào hến bà son đã hiện ra ngay trước mặt bà mặc chiếc quần đen với áo xanh vốn rất đẹp của đào giờ đã cũ nhưng còn rất bén với cái hàng dám điệu đậm của tấm thước của bà vẫn còn dịu dàng mau mắn bà lại còn chỉ mặc một cái mũ của đào vẫn được tiếng là trau chuốt trong đêm ông phúc thấy bà vận toàn đồ đen người bà tỏa sực lên với mùi quyết trầu thơm cay ấm nồng bà đấy à bà bà gọi tôi Ông Phúc ngỡ ngàng, hơi bối rối, biến ngờ vực. Thế ông nghe chưa thủng hay sao? Phải chờ, tôi phải chờ để gặp được ông từ tối đến giờ. Sao mà cái thân tôi nó lại tội đến thế? Tôi muốn thưa chuyện này với ông. Bà Son vừa nhả bã trầu, vừa nói trầm trầm rầu rĩ. Bà cứ ăn miếng trầu để giết hết thời gian mà thôi. Chứ đứng hơi cúi, hai tay vòng trước ngực. Mái tóc còn rất dày và cuộn búi trong giòn tròn sau gáy Ông Phúc bóp điếu thuốc trong tay hỏi nhỏ Bà định nói chuyện gì với tôi Có chuyện gì nữa mà nói giờ bà Son trở nên tức cười Ông bây giờ thì còn thiết gì Còn biết gì đến ai Ông chỉ cần việc của ông Ngay từ lúc ngày xưa đã như thế Có bao giờ ông coi lời tôi làm trọng đâu Vậy mà lúc nào ông cũng nắm được đằng chuôi Tôi vẫn nghĩ chả khi nào vẫn gặp được ông để cầu hạnh cạnh Thế mà rõ thật cái số tôi Ông Phúc giật lùi chân một bước kêu lên Chết chết Bà gì nói gì thế Sao lại có chuyện nọ sọ chuyện kia như thế Đứng đây nhớ ai đi qua Bà Son cũng giật mình sực tỉnh Bà đã chuẩn bị sẵn từ tối những lời nói với ông Phúc Vậy mà bây giờ bà không kìm được sự dồn nén của tiềm thức Tiếng là cùng làng Nhưng mà từ lâu đã ngồi mũi cành, mũi phận làng xóm thì luôn nhìn vào họ ngàn nghiêng ngó nên không bao giờ hai người lại còn đứng trò chuyện với nhau từ ngày có hợp tác thì mỗi người ở một đội nên càng xa nhau thằng lại có một bất ngờ gặp nhau ngoài đường thì chỉ khe gật đầu vào nhau gật giã chân vài bước và người này hoàn toàn không biết được tiếng người kia đang nghĩ gì về mình yêu hay ghét trong lòng có còn chút bâng quâng nào hay là đã hoàn toàn phá lạnh Bây giờ chỉ cần nghe bà Son nói vọng ra thì chi tiết giận hờn Tìm ông vẫn phúc nhảy lên như bước hụt Thì ra bà ta vẫn vơ nhớ hết Cấm bỏ sót tí gì và ngày ấy khi gia đình nhất quyết bắt bà ấy phải lấy chồng vào buổi tối gặp nhau ở bên bờ sông Bà đấy nói thế nào nhỉ À quên Tôi xin ông Bà Son hoảng hốt khi thấy mình không kìm nổi những điều âm ỉ Vẫn cất kỹ trong cõi lòng nhưng sao lại vẫn nói chuyện ấy vào lúc này tôi có chuyện muốn nói với ông mà phải nói dài dài nó mới ra nhẽ đứng đây không tiện ông vui lòng khuất vào trong những này một tí bà son nói đến những lời ấy một cách hảo hển rồi bà lui vào một cánh bãi sau góc chuối đến ngồi thu mình cạnh bụi cây dành cho bụi dứa lại với những tàu dứa vừa to vừa dày lại vừa nhọn hoắt với những thanh gươm chĩa lên tua túa như cao quá đầu người từ bụi dứa đang bụi thành dây tơ hồng đang măng chết thằng thịt trong bóng tối đêm nhạt mờ nhìn như một tấm lưới sắt ông phúc lặng một lúc lâu lòng ngóng lên dối bời thì ông thấy mình vừa làm một cái gì đó nhưng lại mơ hồ về một điều gì phấp thắm ông vừa cầm muốn nghe bà son dãy bày thì bạn vừa lảng tránh bởi vì chắc chắn là những điều bà sắp nói chẳng gì vui vẻ gì thế nào cũng liên quan đến cái người mà không bao giờ muốn nhìn mặt nhưng mà đã đến trước đây thì không thể trốn được nữa nhưng mà trong tâm thì chưa bao giờ ông ghét bà son chưa bao giờ bà ấy là kẻ lừa lọc ông phúc ngồi dẳng một tiếng trong nhỏ trong cổ rồi lùi dặn và bước từng bước rất chậm đã về khuya, ánh sáng sao nhạt nhòa, hơi sương phơ phất những tính khói nhạt khiến cãi cánh mãi lờ mờ trong chim bao. Ông úp cái hàng đi lại bụi cây rành rành. Người bỗng chân chân lo sợ, bà Son ngồi sổ, hai tay ôm lấy gối đen sẫm và mặt phắc như lẫn độc. Ông ngồi xuống đi. Bà Son nói trầm trầm. Khó khăn như rút từng lời từ trong ngực và hôm nay tôi gặp để xin ông một việc. Đúng là cái số tôi chẳng ra gì Muốn sống yên phận cũng chả được Mang tiếng là chồng con nhà của đẻ rẻ huề Nhưng mà có lúc tôi nào được vui Được hoa nguyện Chủ không ra chủ Tớ không ra tớ Ngẫm ra là đời tôi lận đận từ cái này đến cái này tôi phải lòng ông Và từ bấy giờ tôi không làm chủ được cả bản thân rồi lấy cả những người để nó từ để cái tiếng để bố mẹ vì thế là bố mẹ chứ đâu chứ là vì mình ngay từ lúc ông thực lòng vì tôi thì cũng đồng ý bỏ tôi đi nơi khác làm ăn no đói có nhau thì chẳng khác đời Rồi ông đến nỗi có no mà không có vui thì có mà lành làm sao mà có ấm như thế này tiếng bà son tắt lại ngạt đi bà cụp xuống hai đầu gối vai run lên từ nhịp bà không định nói thế nhưng vừa cất lời lại không kìm được lòng bà đã điều u ẩn cất đấy từ lâu mấy hôm nay bà lại buồn chồn bật dậy từ tối đến giờ đã trực sẵn ở đầu lưỡi mà chỉ cần ngáp mặt người xuống vừa kêu vừa kêu yêu vừa ghét kia là những người ấy là bật ra ngay ông phúc một thẳng thốt nhìn quanh dù tự nhận mình là đứng lều đều như thế này cứ thật là ngớ ngẩn thật dại dột nữa ông liền lóng ngóng ngồi xuống và chẳng biết nói gì hỏi gì mà cứ nhìn lom lom vào tô vai lại còn tròn trịa của bà son đang run lên trong tiếng nấc lòng bàn dạ buồn chồn rồi dám mà đã lâu lắm xa xưa lắm rồi từ ngày mà ông còn là ông giáo của cậu phúc trường đồng ống đầu xanh mỡ mặt vuông da trắng mặc dù đã yên bề dê thế thấp nhưng ông vẫn đứng núi dày nọ trong núi nọ vì càng gần người thì vợ bố mẹ chọn cho cái cô dần thì trông khô mặt máy thì cái lúc cậu giáo phúc này càng thấy đời mình trông thiếu vắng thiếu hụt vậy mà còn khi mà cặp con gái đẹp nhất là thì đã cuồng nhiệt trao hết tình yêu cho cậu dù cậu làng ra đi điều tối ấy khi bố mẹ nhất quyết phải bắt bà son lấy chồng bà son đã phải chạy tả gốc cây bạc thau trên quãng vai cày bờ sông tí áo quần bay lập phật mái tóc dài uốn vội vã và chiếc lược thưa vẫn phải cắt réo đỉnh lợn tóc cô ào ào đến phúc đổ người vào ngực Phúc vừa nói vừa thở dốc bỏ đi đi anh đi đâu cũng được mình có hai bàn tay chịu khó chịu khổ thì ở đâu chả kiếm được miếng ăn thấy u em nhất định bắt em phải lấy thằng thọt ấy rồi họ đang bàn nhau là tuần sau cưới thế này thì em chết còn hơn bỏ đi anh bó gì ở cái đồng đất thóc mách cái này thế nào anh nghĩ thế nào mà đứng bực ra thế Son đã phải ngửa mặt ngước mắt nhìn Chan Hòa lên khóc. Vừa lắc người Phúc như lắc như một cái cây chết đứng. Và đến khi bà Son xoắn tay vào bả vai Phúc hỏi dồn. Phúc mới lẩm bẩm như là một người mất hồn. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Sợ xảy ra là thất nghiệp. Thế nhé là bà Son lại đấm mình bịch vào lồng ngực, gào lên. Thì ra anh là người hèn nhát, anh lừa tôi, anh coi tôi là đồ chơi. Anh còn nhớ là anh còn thề thốt những gì không? Nói ra anh chỉ gan cái lỗ mồm anh chỉ biết đến cái thân anh anh chỉ tiếc cái nhà ngói cái sân gạch chứ gì anh tiếc con vợ mặt lưỡi cày ấy chứ gì đã thế thì anh về đi bước cho khuất mắt tôi có tiếng gõ lách cách và mặt thuyền đuổi cá dưới sông phúc bịt miệng son nhưng cô vẳng tay ra như một con chim cắt xù lông cánh giọng cứ rít lên không gì phải sợ cả làng cả tổng người ta nói răng răng là tôi gian díu với anh không sợ thiệt anh lo gì Giời ơi khổ thất tôi Vừa nấc mặt lên tiếng khóc Bà Son đã chạy vụt đi Lon tóc nó sổ ra Gió nó quạt tung phủ kín cả lưng Đêm ấy Ông Phúc nhớ lắm Cũng nhớ là sáng mờ nượt như đêm nay Đấy là đêm gặp gỡ cuối cùng của hai người Và khởi đầu cho mối tình thù dai dẳng đến lấy một chục năm Sau đêm ấy một tuần hơn Son lấy chồng hai anh em lấy anh hàm thọt rồi son vẫn sống như một người vợ mọi người đàn bà khác chẳng việc gì phải chết như cô nói và từ đấy cô là mười phận mỗi người một con đường riêng thì vẫn thấp thoáng trông thấy nhau nhưng không biết gì về nhau nữa vậy là đêm nay bà son ấn định nói chuyện gì chả lẽ là gặp giấm dúi thế này thì sới à, chuyện ngày xưa ngày xưa bà son còn út mặt vào lòng bàn tay đầu gối vừa đấm bút lung chỉ còn tiếng xịt soạt khe khẽ Ông Phúc hỏi rụt rè Bà còn định nói với tôi chuyện gì nữa Bà Son như sực tỉnh Bà ngồi thẳng lên Lấy ống tay lau mặt Nói gì dầm Thôi thì dù sao tôi phải lo cái thật phận tôi Lo mấy cái đứa con tôi Thôi thì ông ghét tôi Ông khinh ông hàm nhà tôi Nhưng mà ông hãy lộng với những mấy đứa con tôi Chúng nó về nhà làm gì lên tội Ông hãy bỏ qua cái vụ này Rút đơn kiện về rồi tôi sẽ nói anh em họ trịnh có lời xin ông thế là được trả ơn cho một chi họ còn mẹ con tôi đến được ông làm phúc ông phúc bỗng sững sững người giọng ra đã thỉnh khô ai nói với bà đi làm việc này có vẻ tay thủ không bà son cúng quýt lên bà quay sang hốt hoảng và làm lấy tay phúc đang chém chém vào không khí như sợ ông chạy đi mất và nói vội vã mồ hôi môi run bắn không không không ai xúi tôi đâu đây là tôi tự nghĩ ra đấy các ông chỉ kiện nghiên kiện nhau thì tôi cũng phải làm ra cái thứ ấy gì ấy ông ấy vì tôi mà hãy làm phúc đức cả đời tôi xin ông một lần này vừa nói bà sơn vừa ngắt chặt tay ông phúc bàn tay bà lạnh giá run bật bật đang sắp nổi cáu và ông phúc bỗng chừng mắt người xuống miệng ắng lại thì cơn hòa cơn hỏa vừa bốc lên và những lời cay nghiệt nhất định cất lên bằng những lời khô cứng trong miệng. Toàn hông ông như có một luồng điện chạy. Ông cứ ngồi đơ ra, rồi như một bản năng, một tia lửa vẫn tờ mờ le lói tiềm ẩn mãi ở để sâu thầm, thầm sâu. Giờ đang lần lần hồi nhiệt. Ông quay sang xe sẽ nắm lấy tay bà Son. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng vẫn ngón thon mềm mã một thời siết chặt vào rằm dạng thịt ông. Nhưng mà tuột khỏi ông gần hết cả cuộc đời rồi và Son vẫn văn để tay yên mình trong lòng bàn tay ông Phúc. Cả hai cùng ngồi bằng hoàng nhìn thẳng vào mặt nhau. Đã đến thẫn thờ, ông Phúc hỏi lập bập. Thế ra bà cũng khổ à? Tôi lại nghĩ bà cũng sung sướng lắm. Bà San lao như lao như hù thơi. Đâu có phải là ăn mặc là có sướng. Có khi là bữa rau, bữa cháo cũng sướng, mà có khi bữa cơm là ba bữa, có quần chúng áo dài lại vẫn khò là khổ nhưng chả nhẽ là bà lại không có quyền gì ở trong gia đình nghe người ta nói muốn may mắn sắm gì mua bán gì từ bộ quần áo đến việc đi góp dỗ ở bên ngoại cũng phải hỏi chồng thế là ông Phúc đã khơi chúng vào chỗ rẽ buồn tuổi nhất của lòng mình bà Son khóc nức lên bao bíu chặt lấy cái tay ông Phúc một trong những động tác nhiệt của cô Son thời xa xưa đã chợt thức dậy đợt sống dậy cả hai người bà nói thủ thức không cần giữ cái gì nữa đấy tôi sướng thế đấy sướng đến có tiền gạo gạo trong tay là chỉ cần chi tiêu may sắm gì thì cũng phải ngửa say xin to thật cái thân tôi bà son vừa nói bà vừa xoắn tay cường với ông phúc chính lúc ấy lúc hai người đi xóa đi những e rẻ ngăn cách đang bộc bạch những nỗi niềm không dễ nói với ai thì đành vào một cái thì từ trên trời rơi xuống như từ một mặt đất mới mọc lên một người bỗng tối thầm chảy qua bụi cây nhìn phía sau hắn giọng gổ trong họng sắc lạnh ngồi im động cỡ tôi bắn tiếp lên là một ánh đèn pin sáng loè hoa vào mặt hai người rồi chiếu lom đom vào mặt tay đàn bà son đang rụi rụt cánh tay ông phúc phó ban công an cao kéo đến chiếc vũ lơ vít sụp xuống mặt cho dáng thám tử chứ đừng chứ sừng sững như trước mặt hai người sống đăng theo thần dây giữa bụng một bóng người nữa lại từ bụi ruối ra ngoài đường tiếp tấp hoa đi lại bà son kêu lên kinh hãi khi nhận ra cái người ghi dừng là thứ hai là ai chú thủ chú định làm gì thế này chính chú bảo tôi bà im ngay Ông em chồng vội cắt ngang bà Son Nói lấp ngay đi Bà có thể về được Giờ anh em có thể nói chuyện với Rồi anh em tôi sẽ nói chuyện với bá Đồng chí Cao làm nhiệm vụ Bà Son vùng đứng dậy Vừa chạy ton tả vừa hòa khóc Bây giờ thì chúng tôi đề nghị ông làm biên bản Cao tắt đèn Nhưng vẫn nhìn lầm bầm vào ông Phúc Vừa nói ngừng tiếng Biên bản thế nào? Ông Phúc hỏi ngơ ngác rõ ràng là giọng của người phụ nữ đang chịu nhún nhưng cao quá là người lính nổi sung anh vô bùng bộ bao súng nói như đọc lệnh còn biên bản gì nữa biên bản của hành động vụ trộm bất chính đêm hôm quê khoắt dắt nhau vào bờ bụi để ôm ấp than thở đây là cái gì hay là ông đang thảo luận về việc xin tách khỏi hợp tác xã lớn đấy ông phúc đứng bật dậy cũng đã muốn xô sát lắm lắm chính các anh bày ra cái trò đốn mặt này các anh bảo bà ấy đến gặp tôi để xin tha tội cao đã nổi cáu tiếng gã muốn gầm lên đứng im ông có hành động chống đối tôi nổ súng thù tiến lên một bước giọng dễ dàng và cái dễ dàng của một con mèo vườn vợt con người của người đã nắm chắc được phần thắng nên không có việc gì phải ổn ý cao thôi không cần to tiếng bây giờ bà làm việc với người lớn với nhau Thủ quay sang ông Phúc Đêm nhạt nhòa dưới ánh sao mờ nhạt nhưng vẫn thấy rõ bốn người mắt gườm gườm như xỉa vào nhau. Thủ lạ giọng đến ngọt ngào. Bây giờ thế này ông Phúc ạ. Ta lấy tinh thần người làng, tình làng, người xóm. Lấy tinh thần của đảng viên để nói chuyện với nhau. Gia đình chúng tôi muốn yên chuyện mà ông cũng vậy. Bây giờ làm ở Mỹ cho cả làng biết thì ông với bà Son dắt nhau ra đồng giữa đêm khuya thì còn ra thể thống gì. Lại dưới lúc ông Hàm đang như thế người ta còn nghĩ ông đã lợi dụng rồi về mặt tổ chức thì chi bộ có để yên ông yên không ông xấu mặt đã đành bên gia đình chúng tôi cũng không có to âm tho gì vậy mà ta cần bầu kèm kín với nhau thì không để hở cho ai biết cả ông hàm chúng tôi cũng sẽ không nói chúng tôi chỉ nghĩ yêu cầu ông rút ngay đơn kiện về chính lên huyện đang mong ngóng như thế các đồng chí đang có muốn có rắc rối khi ông rắc rút đơn tôi sẽ nói chuyện với hai gia đình để tự quyết giải quyết với nhau cụ thể là nói với ông lấy tinh thần cán bộ đảng viên ra ngoài thỏa thuận lấy nhau vì nghĩa đã bỏ qua những việc vụt vặt như thế thì ông chỉ được tiếng hốt thì chưa mất mát gì ông chú đồng ý ông đồng ý chứ ông phúc nói với giọng của người đã bị mắc câu sao anh không nói thẳng với tôi như vậy việc gì đã phải bày ra cái trò nhí nhố này thủ hình nghi là kẽ cười người ta bảo thủ có tiếng cười rít gớm cái cười của mật ngọt chết ruồi thôi không để ý đến những chuyện việt ta thống nhất với nhau như thế nhưng mà làm gì có người phải cho đàng hoàng cho nên là phải có một cái giấy có đầu có đuôi ông yên trí xong xuôi tôi sẽ xé tờ biên bản ngay trước mặt ông cao viết đi giấy gì biên bản gì ông cũng hỏi giật giọng thủ vẫn ngọt giọng, ngọt nhạt Cũng chỉ là chuyện thủ tục bình thường thôi Tôi đã hứa với danh dị với ông là xong việc sẽ hủy ngay Tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy Cao cởi dây đúng chưa cho thủ Rồi ngồi xuống bật đèn Rút quyển sổ trong túi quần Cầm bút bi tanh tách Viết sổ soạt rất nhanh thủ thắt thấy súng vào san người Đứng lom khom như canh gác người cả hai người Xong rồi Tôi ghi thế này cao ngẩng lên, dắt bút vào túi đọc. Chúng tôi là Trịnh Bá Thủ, Bí thư Đảng ủy và Trần Cao, phó ban công an trên đường đi làm nhiệm vụ về lúc 10 giờ đêm thì đã đã bắt được ông Vũ Đình Phúc và bà Ngô Thị Son đang làm những việc vụ trộm bất chính ở những bãi trồng bạch đàn và cánh đồng ma voi. Cứ nhìn trật tự an ninh và tự sướng trong sáng của làng xóm, chúng tôi không thể hô hoán làm to chuyện mà chỉ góp xây dựng và biên làm biên bản này để có thể cớ để có chứng cớ là chúng tôi không bịa chuyện chúng tôi can đoan là mọi đúng 100% sự thật dưới đây là chữ ký của đương sự ông phúc trừng lên không đúng xuyên tạc vu cáo vụ trộm bất chính ở chỗ nào tôi không ký liếc gì cả vừa nói ông phúc vùng vằng định bỏ đi thì thủ đã buông lời sắc lạnh ông không thể đi được nếu mà ông bỏ chạy thì tôi bắt buộc phải nổ súng làng xóm sẽ ầm ĩ lên còn bà som thì ông nên biết lúc nào tôi bảo gì thì bà ấy phải nghe khai thế chứ khai nữa cũng được vậy là chúng tôi những ba người không chỉ có một ông ai thắng ai nhưng tôi không vụ mạ đâu cao xóa mấy chữ vụ trộm bất chính đi vậy là được chứ phải yêu cầu ghi rõ là chính bà ấy đi tìm cặp tôi để yêu cầu tôi rút đơn kiện ông Phúc đang sẵn nhưng mà thủ vẫn nhẹ nhàng con mèo đã nắm chắc thân thắng thì cần gì là phải múa vuốt với chuột ông có thể ghi thêm tất cả những điều ấy vì chúng tôi có biết là bà son nói những gì với ông đâu ông cứ viết thêm tất cả ngay phía dưới rồi ký tên cao bấm đèn và tôi sổ bút đưa cho phúc và ông phúc đã gù gù cái lưng thì cố giữ cho cái run lẩy bẩy viết thêm nửa trang giấy trong một quyển sổ mật của Cao rồi ký tên. Bút xa gà chết. Chim đã lao vào bẫy. Con cá đã chui vào lờ. Thủ cầm quyển sổ, thầy cầm nhìn lướt qua những dòng nghèo ngào của chữ ký run run của ông Phúc, hài lòng vừa nhét vào túi. Đoạn thủ cao sang quay sang ông Phúc và nói giọng thần thì thân tình. Ông Phúc ạ, à, 2 giờ chiều mai tôi sẽ chờ ở ủy ban xã. Vì tôi nói với cả đảng ủy và ủy ban là tôi với ông đã giải quyết hết mọi chuyện với nhau ở ờ, vi ở ờ, phạm vi gia đình đã tình nghĩa xóm thì mà xóa hết những điểm kích cá thân vậy mà tôi có thể làm đẹp cho ông ông nhớ nhé dứt lời của tắt đèn quay gót đi ngay bóng tối đã trùm lấy người anh có tiếng cú lích rích ở phía đồi ông bụt thì mấy hôm nay thì bà cả ngập cứ hấp háy cặp mắt lông quặng thế mà lầm cả tối lại đi lại đại bàng đậu đen trên cây si cụt ở đồi ông bụt tiếng quạt cánh cửa thì các ngài cứ vù vù như tiếng quạt hòm rồi đom đóm bay lập lòe như sao xa rồi cu lúc quanh cây si ấy nhiều điểm lạ lắm chưa ăn thua nào đã thấm tháp gì những điều lạ ấy là còn cướp mới sánh được những điều lạ vào chiều ngày hôm sau ở xã